Việt Nam nằm trong số những nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Mỹ để loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Tuy các tờ báo trong nước, trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 4 năm 2022, khi tường thuật về vụ việc này đã không đề cập gì đến lá phiếu chống của Việt Nam. Trao đổi với RFA hôm 8 tháng 4, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, từng công tác tại tạp chí Cộng sản, cho biết ý kiến của mình. Nga xâm lược Ukraine như thế, rồi bắn giết dân thường ở Bucha, vì vậy, khi Việt Nam chống trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền là việc không đúng đắn và bất lợi cho đất nước. Bản thân Việt Nam cũng nhận thức được việc đó, nhưng tình thế phải làm để giữ quan hệ với Nga, cho nên không dám công khai việc đó với dân. Nhưng những người hiểu biết thì người ta biết thừa Việt Nam bỏ phiếu như thế nào. Tôi cũng đọc báo nhà nước thì thấy chỉ đang quan điểm của Việt Nam tại cuộc họp ấy. Nhưng quan điểm từ trước đến nay cứ nói một đằng lại bỏ phiếu một nẻo nên ngại. Quan điểm lên án như thế nhưng bỏ phiếu ngược lại nên không cho đăng báo. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là một tổ chức liên chính phủ trực thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, có sứ mệnh thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Đây là tổ chức nhân quyền lớn nhất thế giới mà Nga đang tham gia cho nhiệm kỳ 2021-2023. Đây cũng là lần thứ ba Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Hai nghị quyết trước mà Việt Nam đều đã bỏ phiếu trắng là lên án và yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai khi nói với RFA từ Hà Nội hôm 8 tháng 4 cho rằng Việt Nam không cho đăng tin vì muốn che giấu cái xấu của mình. Đây là một trò xảo quyệt để mà che giấu cái xấu của mình đi. Và cũng để ngỏ một cái ý rằng thật lòng tôi không muốn như thế. Nhưng vì một mối quan hệ như thế nào nên buộc phải làm như vậy. Nhưng tôi không đưa tin Đấy là cách của cái đám xảo quyệt, nhưng mà không che đậy được. Bởi vì bàn tay không thể che đậy mặt trời. Đó là thái độ không đàng hoàng, không đúng và nó không chính nhân quân tử. Cái xấu mà thế giới người ta lên án mà rõ ràng là nó xấu rồi, nó độc ác rồi mà cũng không dám lên tiếng. Trước cuộc bỏ phiếu ngày 7 tháng 4 năm 2022, Nga đã cảnh báo những nước bỏ phiếu thuận và bỏ phiếu trắng sẽ bị coi là một cử chỉ không thân thiện và gây ra hậu quả cho quan hệ song phương. Có lẽ vì vậy, báo chí quốc nội do nhà nước Việt Nam kiểm soát khi đưa tin về vụ việc đã không hề đề cập đến lá phiếu của nước nhà. Chỉ có duy nhất Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam đưa tin dẫn lời của ông Đặng Hoàng Sang, đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc phát biểu rằng Việt Nam quan ngại trước ảnh hưởng của chiến sự tại Ukraine đối với người dân. Bác sĩ Đinh Đức Long từ Sài Gòn hôm 8 tháng 4 phân tích rõ hơn với RFA. Tôi nghĩ cái này ai cũng biết, họ giấu hay đưa tin đều có mục đích của họ. Mọi khi họ làm cái gì đều khoe ra, bây giờ thì họ lại giấu đi. Chắc họ ngại nếu đưa ra thì trái với ý muốn của người dân, đều ghét quân Nga xâm lược. Dư luận người dân là như thế, nên đưa ra cái đấy là bất lợi cho họ. Nhưng không đưa thì người ta cũng biết, vì bây giờ là thông tin mạng xã hội đa chiều. Cho nên tôi nghĩ việc này có chỉ đạo là chắc chắn. Ý của đảng trái với lòng dân nên họ không muốn đưa tin. Dù vậy, bác sĩ Đinh Đức Long cho rằng nếu xét thực tế thì Hà Nội bỏ phiếu chống nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền là có lợi cho chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ông giải thích. Là vì người Nga nói rồi, ai bỏ phiếu trắng hay phiếu chống là nước không thân thiện. Nhưng Việt Nam vẫn cần năng lượng của Nga, cũng như Ấn Độ, Hungary đấy. Cho nên cái gì họ có thể linh hoạt và có lợi thì họ vẫn làm. Vì không có lá phiếu của Việt Nam thì Nga cũng vẫn bị loại khỏi Hội đồng Nhân quyền có thêm lá phiếu của Việt Nam thì cũng không thay đổi. Họ đã tính rồi. Nhưng Việt Nam chống thì được lòng Nga, được mua vũ khí, được mua dầu lửa. Trở lại quá khứ khi Việt Nam bị cô lập lúc đánh nhau với Trung Quốc, lúc sang Campuchia thì chỉ có Liên Xô cũ đứng ra bảo vệ Việt Nam. Theo bác sĩ Đinh Đức Long thì đó là một cách mà Việt Nam trả nợ ân sâu nghĩa nặng đối với Nga. Nhưng thực chất cũng không mất gì trong chuyện này. Ông Long cho rằng đó là ngoại giao cây tre và Việt Nam thủ lợi trong việc này còn giáo sư Carly Taylor từ trường đại học New South Wales nước Úc khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 8 tháng 4 về lá phiếu chống lại nghị quyết trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã tự bắn vào chân mình. Việt Nam vẫn luôn tự hào với vị thế của mình trên trường quốc tế vì là một nhân tố quan trọng. Nhưng nay, bất cứ quốc gia nào phản đối hành vi của Nga thì cũng sẽ không ủng hộ Việt Nam. Việt Nam đã từng rất thành công trong việc được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an hai lần và được khối các nước châu Á đồng thuận ủng hộ. Nhưng bây giờ thì e rằng sự thuận lợi đó sẽ không còn nữa. Và theo giáo sư Carly Taylor, nếu Việt Nam tiếp tục có những lá phiếu như lần này thì sẽ bị mất thêm sự ủng hộ, bởi vì Hoa Kỳ và toàn bộ thế giới phương Tây chắc chắn sẽ không hài lòng và sẽ ủng hộ nước khác thay vì Việt Nam. Giáo sư Carly Taylor cho rằng, tại sao các nước phương Tây lại phải ủng hộ Việt Nam khi Việt Nam về phe Nga?